Dạ, yeah. à, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác Chào quý anh chị em ờ, thân thương Hôm nay ờ, là ngày 23 ờ, tháng 2 năm 2019 à, Khoảng 2 giờ sáng giờ Việt Nam Thì à, qua những cái hình ảnh mà trên à, quý chị đang thấy đó Thì hôm nay TV256 muốn ờ, nói về cái chủ đề là ai đã giết chết Trần Đại Quang thì ờ, ờ, xin lỗi quý anh chị em là hiện tại đó thì tình hình rất là khẩn cấp tại Venezuela là giữa cái chế độ Maduro và tổng thống lâm thời mà Juan Guaido đó thì ờ, chúng ta thấy có một cái sự ờ, khủng hoảng về cái vấn đề mà ờ, thực phẩm ở biên giới Colombia và thực phẩm ở Brazil là ở Ba Tây đó, nước Ba Tây đó. Thì chúng ta thấy có một cái sự khủng hoảng và hiện nay đó thì theo những tin cập nhật thì TV biết là có hai người chết rồi. Có hai người chết ở những cái vùng biên giới đó thì à, qua một cái đoạn phim ngắn thôi thì ờ, TV256 muốn chia sẻ quý anh chị em nha để quý chị em hiểu rõ tình hình đang xảy ra tại à, Venezuela à, TV xin mời quý anh chị em lắng nghe nhé quý chị anh chị em thấy đây là cái biên giới giữa Colombia và Venezuela đó thì chúng ta thấy hình ảnh những người lính đây những người lính là của chế độ Maduro và những người lính này đang ờ, phải kháng cự đối với người dân người dân đang cần cái sự giúp đỡ của uh, uh, rất nhiều quốc gia có thể là giúp đỡ những thực phẩm về đồ ăn hoặc là uh, về viện trợ thuốc men nhưng mà rốt cuộc bị cái quân đội này là cái quân đội của nhà độc tài Maduro cản trở và người dân vẫn gọi là ờ, những người dân tay không sẵn sàng nữa là là đương đương đầu với nhà cầm quyền mà Maduro nha và để cho những cái đoàn công voi này đó chở những thực phẩm đi qua cái biên giới gọi là Colombia và hai người dân đã bị giết rồi hai người dân đã bị giết rồi vì cản trở cái bọn ờ, quân lính như thế này đó người dân đó họ có thể họ họ họ phá đi những cái rào cản để mà cho những cái sự ờ, xe được ờ, thông qua biên giới người dân sẵn sàng hy sinh cái tính mạng của họ người dân ờ, Venezuela đâu có sợ súng đâu quý anh chị em thấy không họ có sợ súng đây là những hình ảnh can trường của người dân ờ, Colombia dạ yeah, đó là những điều mà TV chia sẻ quý anh chị em à, thấy cái đất nước người ta thấy người dân người ta không có không có không có sợ cái gì hết người ta sợ những cái điều mà mà làm sai trái thôi còn cái nước ờ, cộng sản mình á mình thấy đây là cái cái cái hành động giết người của nói thiệt TV rất là tin tưởng có thể là lên tới cả chín mươi mấy phần trăm là thủ phạm là người uh, giết ông Trần Đại, Đại Quang là Nguyễn Phú Trọng quý anh chị em thấy uh, ông Nguyễn Phú Trọng qua cái hình ảnh đó ông trọng đó ổng hai cái tay đó ổng đều bấm cái gọi là kim cang ấn đó hai cái ngón tay cái nó nằm ở trong cái cái cái lòng bàn tay thì hai cái ngón tay cái như thế này đó họ bấm lại giống như TV 256 đang để cho quý anh chị em thấy đó là à, mất đi có ngón tay cái hai bàn tay đều như vậy hết hai bàn tay đều nắm chặt như vậy hết thì quý anh chị em nghĩ thử tưởng tượng coi trong cái hình ảnh được chụp rõ như vậy thì quý anh chị em nghĩ coi có phải là cái tên giết người không tại sao Nguyễn Phú Trọng đi qua ờ, đi chung quanh cái quan tài của Trần Đại Quang mà cần phải bấm cái ngón tay cái như vậy nó gọi là bấm gọi là kim cang ấn và quý anh chị biết rằng trong uh, trong cái uh, đám tai này á thì vô cùng cái cái chữ mà vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang đó thì quý anh chị em thấy trong cái hình ảnh là chữ chữ G đó là chữ G nó sắp sửa rớt xuống thì đối với TV đó là chữ G đó là cái cái cái cái mà có thể là báo hiệu thôi là một cái sự báo hiệu là cho cho ai đã giết cái ông Trần Đại Quang Đúng không chữ G là chữ chữ giết thôi và và cái người mà bấm cái bấm cái cái ấn cái ngón tay như vậy là chứng họ tỏ là họ đã giết người và và khi mà họ giết người rồi á, thì họ lo sợ cái cái vong linh của của người chết đó sẽ giật họ sẽ kéo họ theo vì cái tội ác của họ gây nên. Chứ nếu mà Nguyễn Phú Trọng là một người đường đường chánh chánh đó, Nguyễn Phú Trọng không bao giờ làm cái chuyện đó. Thì vì khẳng định như vậy, người, mình người làm chánh chánh mà mà coi như là những người đồng chí anh em của mình á, thì làm sao mà có cái vụ mà bấm ấn ngón tay được thưa quý vị. Một cái điều này thôi cũng chứng tỏ rằng là Nguyễn Phú Trọng là một tên tội ác, giết chết cái đồng chí Trần Đại Quang của mình rõ ràng như vậy và TV thấy rất là rõ luôn á có thể TV nói là lên tới mà 99% luôn là cái thủ phạm là Nguyễn Phú Trọng bởi vì nó có một cái điểm là chữ chữ G này rớt xuống thì chữ G này đó thì tiếng Việt mình tượng trưng cho chữ giết người thôi giết người mà ai đây ai là 15 bấm ấn cái ngón tay như vậy thì lẽ dĩ nhiên là là Nguyễn Phú Trọng đã giết gọi là uh, ông Trần Đại Quang mà đây chỉ là một cái bằng chứng nó nó những cái cái suy luận nó nhỏ thôi đúng không nó còn nhiều điều nữa nó còn nhiều điều nữa sau đó chúng ta thấy thì uh, ờ, TV uh, ờ, dần dở ra những cái uh, những cái bức hình khác để cho quý anh chị em được uh, xem nha đây là báo chí đó báo chí cộng sản lên cho rằng là ông Trần Đại Quang đó bị cái cái trán mà ông ông bị nhiễm cái virus lạ hay gì đó nó màu xanh xanh đó mà báo chí Việt Cộng đưa lên là ông bị nhiễm virus virus uh, hiếm và độc làm sao mà nói là virus hiếm được người nào mà viết cái bài này ở trên báo á thì người đó là phải rành và phải biết đó là virus loại nào mới là hiếm chứ và biết rằng những cái virus đó độc hại để mà giết ông Trần Đại Quang vì mà người nào mà viết ra những điều đó, đó thì họ sẽ hiểu là ông Trần Đại Quang bị ai giết bị giết về cái gì đó là cái cục mà thanh trừng lẫn nhau đó chứ không phải tự nhiên một người khỏe mạnh giống như Trần Đại Quang mà ra đi dễ dàng như vậy được mà phải qua bên Nhật nữa thì đó là cũng là một cái lý do mà TV nghi ngờ rằng là Nguyễn Phú Trọng là đằng sau cái loại mà virus hiếm và độc hại như mà người ta chưa phanh phui ra thôi nhưng mà cái đau đớn của cái cái cái câu chuyện này đấy là ông Trần Đại Quang là ông là một người chủ tịch nước và cái người mà phó chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Hạnh là cái người đáng lẽ ra đó là phải thay thế cái quyền lực của ông Trần Đại Quang thì bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh này lại không có được làm như vậy mà ông ờ, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông cướp đi cái quyền lực này ông cướp đi cái cái quyền lực này và trong chính cái ngày mà tang lễ của Trần Đại Quang đó ổng còn để ra tên của ổng đây nè quý anh chị em thấy mà trong cái vòng đỏ đó đồng chí Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư chủ tịch nước Việt Nam kính viếng nè thấy không chủ tịch nha à, thì coi như là à, bà Ngọc Nguyễn Ngọc Thịnh là ra rìa rồi à mình không biết cái luật pháp của cộng sản như thế nào nữa nhưng mà mình bị hiểu chắc chắn rằng là à, qua cái trạng nhà của Nguyễn Tấn Dũng cũng có nói rõ là khi mà chủ tịch chết thì phó chủ tịch phải lên thay thế mà bà Đặng Thị Ngọc Hạnh Đặng Đặng Thị Ngọc Thịnh đó không có được quyền à, chủ tịch nước thì đây là một cuộc cuộc tím quyền một tím à, một cuộc tím quyền mà vô vô tắc vô luật pháp của một người gọi là tổng bí thư gọi là là muốn tiếm quyền luôn cả chủ tịch nước Thành ra, thành ra cái chết của ông Trần Đại Quang là do cái mưu mô của Nguyễn Bá Trọng, Nguyễn Phú Trọng mà. Thành ra ông phải tiến quyền cho cho được thôi. Đó. Miệng thì ông nói ông già rồi, ổng ổng ờ, muốn là về hưu ổng muốn nghỉ hưu trong vòng ờ, nửa nhiệm kỳ thôi nửa nhiệm kỳ uh, tổng bí thư thôi mà rốt cuộc bây giờ đến bao lâu rồi và bây giờ lại, lại kim luôn chức chủ tịch nước nữa quý anh chị em thấy cái tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng không cái cái tội ác nó, nó, nó vô cùng to lớn khi mà ông ông ra lệnh mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá và để ngày nay đó cả nguyên cả cộng đồng Âu Châu 28 nước là là xù cái cái ký kết mà mà ừ, hiệp thương, thương ký, ký ký kết mà thương mại với Việt Nam hàng hàng biết bao nhiêu tỷ đô la và những người công nhân Việt Nam hiện tại không có việc làm vì cái vấn đề mà ờ, cộng đồng chung Âu, Câu, Âu Châu đó đã hủy bỏ cái việc mà ký kết cái hiệp định thương mại tội ác lớn vô cùng luôn tội ác của một tên khủng bố nữa một tên khủng bố mà mà toàn thế giới người ta khinh bỉ mà tại sao vẫn còn tiếp tục được cái vai trò gọi là chủ tịch nước và là tổng bí thư cái đó nói thật TV256 hoàn toàn không hiểu được cái đất nước mình tại sao chấp nhận một cái người mà tội bại như thế này, một cái tên khủng bố như thế này, giết người như thế này để mà ờ, bắt Trần, Trần ờ, Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá rồi bắt luôn cả Trương Duy Nhất nữa ờ, nhờ tổng cục 2 rồi qua cái ừ, qua cái ông uh, thủ tướng nữa uh, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nữa để mà ra lệnh tổng cục 2 để mà bắt truyền duy nhất mà tên này á nó nghĩ rằng là Thái Lan với Campuchia rồi này nọ với Lào rồi coi như là những cái quốc gia mà nó có thể qua mặt dễ dàng biết không nó có thể coi như là một cái quốc gia mà đàn anh nữa rồi muốn làm cái gì là làm mà hồi nào tới giờ nó làm nhiều điều như vậy rồi nó đã từng bắt thầy thích trí lực nè rồi từ Bắc Anh ờ, Lê Trí Tuệ nè Lê Trí Tuệ là một thành viên của lao động Việt đó và lao động Việt mà do cô Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương gọi là những cái thành phần đã tạo nên cái lao động Việt đó mà bây giờ anh anh Lê Trí Tuệ hoàn toàn như mất tích đó. coi như là bị, bị xử tử rồi hoàn toàn người ta không biết cái tung tích gì của anh Lê Trí Tuệ đó. thành ra cái tội ác tội ác này rất là lớn của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm những người dân ờ, thất nghiệp hiện tại vì không có công ăn việc làm nữa là cả một cái nền kinh tế của um, sụp đổ mà ông đâu có nhìn thấy cái tội ác của ông đâu ông tiếp tục <laughs> rồi là uh, rất là sung sướng nè tiếp tục sung sướng với cái ngôi vị gọi là uh, tổng bí thư của ông và uh, kim cả ngôi vị là, là chủ tịch nước đó bây giờ TV cho quý anh chị nghe em ờ, thấy một cái cái hình ảnh khác đây nè đó quý anh chị em nhìn kỹ coi quý anh chị em nhìn kỹ tất cả những gương mặt này đi những gương mặt này không phải là những gương, gương mặt buồn những người mà mang tang của ông Trần Đại Quang này không phải là những gương mặt buồn mà toàn là những cái cái cái gương mặt căm thẳng không à quý anh chị em thấy tất cả những cái ánh mắt trong khuôn mặt này như thế nào họ đều căm phẫn là họ họ biết là là gì là chồng của họ bị giết họ biết là là là cha của họ bị giết tất cả những ánh mắt này trong đó đó TV thấy toàn là những ánh mắt gọi là căm phẫn không những ánh mắt mà của những người đeo tang đó. nó rõ như vậy đấy người cho quý anh nhà em cho em coi thêm những cái hình ảnh như thế này đó những cái ánh, ánh mắt của cái cái người mà con gái của Trần Đại Quang mà phía bên tay trái đó rồi ánh mắt của uh, vợ của ông Trần Đại Quang ờ, cái hình mà đứng đầu đó bên tay phải đó rồi người con của ông Trần Đại Quang ở giữa đó nó có những cái ánh mắt buồn mình biết mà có những cái ánh mắt mà căm hờn căm phẫn đó mình biết đây là cái đây là cái trang nhà của à, một người tên là tôi yêu công an à, công an nhân dân Việt Nam nha một ờ, theo TV hiểu là đây là trang nhà của một tên cán bộ ờ, cộng sản đó thì khi mà anh đã làm công an nhân dân thì ờ, anh chắc chắn là trở thành một cái đảng viên của đảng cộng sản thôi cái trường hợp này thì TV biết rất rõ thì khi mà vào năm 2016 à, quý vị ờ, anh chị đọc ở trên cái cái cái hình này ờ, thì thấy là 28 tới tháng 7 năm 2016 thì cái anh mà tôi yêu công an nhân dân đó gạch chéo cái câu của trạng trình Nguyễn Bảnh Khiêm đó hình hình đó rõ ràng như vậy đó. mà cái câu Nguyễn Bỉnh Khiêm viết là cụ trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết là bỉnh chúc vô minh quan tự diệt trọng ngân bạc phúc sản tất vong thì vào năm 2016 đây 28 tháng 7 đây tên cộng sản gọi là tôi yêu công an nhân dân đây ồ tôi yêu công an nhân dân thôi chứ không có nghĩa rằng là người công an nhân dân thì coi như là gia đình cơ gia đình của cái tên công an nhân dân đó thì coi như vẫn là vẫn là yêu ờ, mà công an nhân dân thì thì đại diện cho cái cái chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản thôi ừ, thì coi như tên này cũng giống như là một tên trong gia đình cũng vậy thôi cũng là cá mẹ một lứa thôi đó mà ngày nay chúng ta thấy là khi mà ông Quang ông chết đi thì chúng ta thấy cái câu sấm này nó rất ứng đến cái sự uh, ra đi của ông Quang. Đúng không? Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diệt. Thì nó quá ứng rồi còn gì nữa. Thì ngày nay người ta không biết là khi mà Quang tự diệt rồi đó. À, bỉnh chúc là mình đốt đuốc mà không có thấy ánh sáng. Rồi Quang tự diệt là ông ta là ổng bị uh, ờ, người, người ta giết đi rồi chứ không phải tự tự diệt nữa tự diệt nó cũng chưa chắc gọi là à, mình tự tử nữa bỉnh chúc vô minh vô minh có thể là là không có Hồ Chí Minh vô minh có nghĩa là không có ánh sáng thì đốt đốt mà không có ánh sáng thì quan tự chết đi mỗi người ráng suy nghĩ cái <laughs> giải giải nghĩa cái cái cái sấm này á mỗi người có một cái điều mà giải nghĩa khác nhau thì cá nhân TV thì đại khái là uh, ờ, TV biết rằng là uh, nó nói lên ông Văn uh, tự chết đi thì trọng ngân bạc phúc sản tất vong trọng là Nguyễn Phú Trọng là rõ ràng rồi tại vì ở trên là Trần Đại Quang là coi như tứ trụ triều đình mà rồi quan nè rồi trọng nè rồi ngân nè bạc phúc nè sản tất vong là chủ nghĩa cộng sản ờ, là phải đi đức thôi phải chết thôi cái ý nghĩa nó là vậy đó quý anh chị em thấy là câu sáng sấm trạng trình đó là đã đã có từ ờ, người ta đã đồn có từ hồi ờ, lâu rồi nhưng mà vào năm 2016 nha là trước khi cái chết của Trần Đại Quang là nhà vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 à, thì quý vị à, em thấy là cái câu này nó đã có trước trước cái chết của ông Trần Đại Quang Nói thì cá nhân TV256 cũng không có tin vào sấm ký nhưng mà rốt cuộc mình lại thấy nó rất là ứng nghiệm. Nó ứng nghiệm với hiện tại. Là qua cái chết của ông Trần Đại Quang mà mình không biết rằng là, là ai sẽ người là người thay thế uh, ai ai sẽ người là người chết uh, sau cái trần đại quan có thể là trọng hoặc là ngân rồi đến ờ, phúc chứ là ừ. sau là sau cái chết của bốn người này thì đảng cộng sản mới mới tắt thở đấy <laughs> tắt vong là là bị mất đi đấy rồi bây giờ TV cho một, thêm một cái coi một cái hình ờ, khác nữa. Thấy không? Đã lộ bằng chứng kẻ bấm ấn chính là kẻ đã giết chết Trần Đại Quang. Đó cái hình ảnh quý anh chị em thấy. Trong đám tang của ông Trần Đại Quang. Ngay cái góc trái á, mà... Uh, ngay cái góc trái mà VTV One đó, thì quý anh chị em thấy chữ Quang đó là trong trong ờ, trong cái khi mà Nguyễn Phú Trọng đi viếng à, vòng quanh cái cái quan tài của Trần Đại Quang thì Nguyễn Phú Trọng rồi là giơ cái bấm ấn rồi là cả hai hai bàn tay luôn bấm ấn thấy rõ luôn đó là cái cái cái cái cái tay này nè thấy không đó cái tay giống như TV 256 nè đó gọi là gọi là cái ngón tay cái là bỏ ở trong cái lòng bàn tay nó gọi là bấm ấn thôi bấm ấn là để mà trừ ta ma trừ tà đó là là sợ cái vong của người người chết ấy, có thể nhập vào mình chẳng hạn gì mà chỉ có những kẻ gây ra tội ác mới làm những cái chuyện mà bấm ấn như vậy để mà bảo vệ cho cái sinh mạng của mình chỉ có những kẻ giết người á những có có những kẻ mà âm mưu mà thủ đoạn đó mà giết người đó giết người mà đang chết mà nằm ở trong mộ đó, thì những người đó mới mới mới bấm cái ấn để mà trừ tà đó ghê thật ai sẽ là người đi theo trần đại quang bỉnh trúc vô minh quan từ diệt trọng ngân bạc phúc sản thất vân toàn là phản quốc nhìn thấy lá cờ phúc kiến là thấy phản quốc rồi nó dạy cho thanh thiếu niên học sinh mà từ nhỏ cho tới lớn là phải phải chào cái cờ phản quốc cái cờ uh, phúc kiến tất cả cái chủ nghĩa cộng sản này nó đều dạy cho con dân Việt Nam nó điều dạy cho cái dân tộc Việt Nam hành xử như là một người phản quốc mà chính cá nhân mình mình không biết nó khổ như vậy và người người người Việt Nam từ nhỏ tới lớn đó cứ nghĩ rằng là mình yêu nước mình yêu nước là mình yêu cái lá cờ phúc kiến như thế này tất cả những hình ảnh phản quốc nó cứ đập vào mắt của TV256 đó là cái điểm sụp đổ của chủ nghĩa uh, xã hội đó à, ờ, cộng, chủ nghĩa Việt Nam đó Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó. nó xây cái gì nó cũng là sụp đổ đến nỗi cái xây mà cho cái cái cổng thôi cái một cái cổng cổng nó, nó đơn giản như thế này nó cũng sụp đổ như thường cái đảng cộng sản đó nó không có làm được cái gì mà gần như là hữu ích cho người dân đó. đảng cộng sản nó chỉ chỉ biết cướp bóc cướp bóc cho người của người dân thôi chứ không bao giờ mà nó xây dựng được cái gì mà tốt đẹp cho người dân hàng triệu người phải bỏ nước ra đi hàng triệu người phải đau khổ như vậy bây giờ hàng triệu người dân oan biết bao nhiêu những đau thương xảy ra cho dân tộc này bởi cái đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm qua. 500.000 ờ, người Việt biển ở Biển Đông cũng là tội ác cũng của nó. 200.000 người bị giết ở trong những cái trại gọi là học tập cải tạo cũng là tội ác của nó. Và 500.000 người bị giết ở trong cái cuộc mà cải cách ruộng đất đó nhân văn giai phẩm đó cũng là của thằng cộng sản tội ác của thằng cộng sản thì ngày hôm nay đó là cái điểm thôi cái điểm mà vào năm 1900 2018 ờ, đó, cái cái cái cái cổng mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa bị nó sụp đổ là chuyện cũng bình thường đó nó cũng sẽ đến nó cũng là một cái điểm nó báo trước cho chúng ta biết rằng là cái chế độ này phải bị sụp đổ mà nó sẽ đến rất là gần bởi vì chúng ta thấy được cái bài diễn văn của ông tổng thống Trump và bà bà tổng thống Trump TV gọi là đệ nhất phu nhân đi đệ nhất phu nhân nước Mỹ là bà Melania đó bà cũng đề lên án cái cuộc chủ nghĩa cộng sản và lên án với cái chủ nghĩa xã hội nữa bà nói tất cả những quốc gia xã hội uh, socialist country hoặc là communist country đều là những cái quốc gia gọi là ừ, rất là tội ác hành xử tội ác đối với dân dân của mình hành xử tội ác đối với những cái quốc gia mà cạnh mình nữa Thấy không? giống là nó ngang nhiên mà nó nó nó khủng bố rồi là nó, nó đem người qua bắt cóc bắt cóc ờ, ờ, công dân của nó bắt cóc ông Trương Duy Nhất rồi bắt cóc ờ, Trịnh Xuân Thanh đó là trong cái bài diễn văn mà của ông tổng thống Trump mà ông đọc ở ở Florida đó mà TV256 nó thông dịch qua cho các anh chị em nghe, nghe coi ở cái clip trước á mà trong cái bài diễn văn đó có một cái điểm mà rất là đặc biệt nha bài diễn văn của hai người đó có đặc điểm đặc biệt là ông uh, hai người đó nói đến tổng cộng là 27 lần 27 lần cái chữ mà chủ nghĩa cộng sản với là uh, xã hội chủ nghĩa 27 lần như vậy đó chứng tỏ rằng là hai vợ chồng tổng thống Trump rất là hiểu rõ về cái chủ nghĩa cộng sản và và cái chủ nghĩa xã hội đừng có khinh thường ha. <laughs> mà ngày hôm nay đó chúng ta biết được là ngày 27 và ngày 28 là là sẽ có cái cuộc uh, hội họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo là uh, ông Kim ờ, ông Kim Jong Un đó và ông tổng thống Donald Trump xảy ra ở Hà Nội ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng là đồng bào trên khắp nơi trên thế giới và cũng như những cái đồng bào trong nước đang rục rịch nha đang rục rịch là sẽ biểu tình vào ngày 27 um, và 28 tây ờ, là trong ờ, hai cái ngày hội họp đó nhưng mà cá văn cá nhân TV thì thấy đây là điểm mà nó không có thích hợp mấy đối với cá nhân TV là quý anh chị em ở trong nước là phải biểu tình bắt đầu ngay ngày hôm nay bắt đầu ngay hồi ngày hôm nay nghe khi mà nhận được message của TV256 thì cái tiếp tục biểu tình không cần biết lớn nhỏ như thế nào ký biểu tình biểu tình để mà giữ lửa cho cho đến cái ngày đó chứ không thể nào mà bỏ rơi cái tình trạng như vậy được tất cả chúng ta đều phải tiếp tục cuộc biểu tình lý do là tại sao lý do là hiện tại chúng ta thấy rằng là uh, theo cái cơ quan thông tấn xã của TASS của bên bên Nga Xô đó thì họ cho là con số người mà uh, ký giả uh, ký giả phóng viên quốc tế đến Việt Nam là khoảng là trên 3.500 người rồi là cái con số nó lớn kinh hoàng lắm nó lớn hơn cái thời mà uh, Singapore cái lần mà mà summit lần đầu tiên á, thì chỉ có hai ngàn rưỡi thôi và bây giờ đó chưa đến chưa đến cuối tuần nữa là đã nó lên tới con số là ba ngàn rưỡi rồi nó trên ba ngàn rưỡi phóng viên báo chí quốc tế đang có mặt ở Việt Nam rồi và khi mà phóng viên báo chí quốc tế đó là họ có mặt trước cái ngày đó có khi trước đến cả tuần lễ nữa là TV khẳng định quý vị là hiện tại đang có rất nhiều có thể lên tới hàng ngàn phóng viên hiện tại đang ở Việt Nam. Họ không phải là đợi tới cái ngày đó đâu. Họ họ phải đến nước Việt Nam ta vào cái ngày uh, ngày ngày hôm nay nè là phải họ phải có mặt để mà họ chuẩn bị đủ thứ cho cái cuộc mà mà uh, thượng đỉnh như vậy. Thành ra nó lên tới ba ngàn rưỡi người và hiện tại uh, dự trù vài ngày sau có thể nó lên đến bốn ngàn 4.000 phóng viên phóng viên nhà báo đến với Việt Nam thì tại sao chúng ta lại đợi đến ngày mà mà người ta hội đàm nếu mà chúng ta đợi đến ngày mà người ta hội đàm là ngày 27 và 28 tây để mà hội đàm á thì tất cả phóng phóng viên đều tập trung vô trong cái cuộc hội đàm đó rồi lấy đâu mà quay quay cho những người người dân Việt Nam à, biểu tình chúng ta thấy là điều là vô lý không Thành ra quý anh chị em nếu mà cứ thấy đúng ngày 27, 28 xuống đường thì cứ xuống đường theo cái những cái lời kêu gọi của rất nhiều người khác thì TV cũng 256 cũng đồng ý thôi tất cả đều là lời kêu gọi để mà xuống đường rồi TV đồng ý hết nhưng mà cá nhân TV muốn cuộc xuống đường phải xảy ra trước xảy ra xảy trước cái cuộc mà hội nghị thượng đỉnh để cho các phóng viên để ý đến tất cả những người Việt Nam xuống đường biểu tình để mà không thích cái chế độ cộng sản như thế chứ để mà đến cái ngày mà 27 28 thì vì thấy lại mình bước vào cái sự vô vọng nữa không không có nên xuống đường vào cá nhân TV thì hoàn toàn không bao giờ mà đồng ý cái ngày xuống đường mà 27 28 hết á mà phải mình đánh những cái nhìn đánh những cái trận đánh gọi là địch không không có biết thì mình mới chiến thắng còn mình đánh những cái trận đánh mà thường thường là địch biết trước là mình tự thua Thấy không quý anh chị em xuống đường ngay ngày hôm nay không sao hết á một cái nhóm lẻ năm người ba người cứ xuống đường tại sao mình phải đợi đến cái ngày đó mà cái ngày đó là nó đưa ra công an bao dây khắp nơi hết để cho những người đấu tranh không được đi ra khỏi nhà trong khi đó thường thường mình mở ra cái cuộc đấu tranh bất ngờ thì địch trở tay không kịp giống y như các ngày mà mà 10 tháng 6 vừa qua đó những người cộng sản không có trở tay kịp thành ra mình mới có cuộc xuống đường lên đến hàng trăm người ngàn người để mà cả quốc tế bây giờ biết được người dân Việt Nam cũng giống như dân Venezuela cũng là không ưa cái chế độ cộng sản không ưa cái chế độ mà xã hội chủ nghĩa và ngày nay cái đảng cộng sản Việt Nam nó vẫn còn hiện diện trên cái đất nước mình làm sao mà ông Trump và bà Trump gọi là đồng ý cái điều đó được TV bảo đảm ông Trump là một người phải chống lại cái chủ nghĩa cộng sản và phải chống lại cái đảng cộng sản ngoại trừ cái đảng cộng sản này nó phải bị sụp đổ hoặc nó nó phải giải tán thôi ngày nào còn cái tên đảng cộng sản việt nam là ngày nào đó ông trump vẫn còn chống lại cái cái đảng cộng sản việt nam anh không có thể chạy đâu được hết á anh không không có thể đâu mà chạy trốn được với cái, cái tên của anh như vậy hết và chúng ta thấy rõ hiện tại những cái gì mà xảy ra ở bên uh, Venezuela chúng ta thấy rõ như vậy và những cái bài diễn văn của ông Trump và diễn văn của bà Trump nói như thế nào về chủ nghĩa cộng sản nó tàn độc như thế nào nó quốc phủ quá tất cả mọi người rồi nó chiếm hết tất cả những tài sản của toàn dân như vậy đó là những cái bài trong cái bài diễn văn như vậy ông hiểu rõ rất rất rất rõ về cái chủ nghĩa cộng sản và xã hội chủ nghĩa miệng nó thì nói nói là tốt đẹp cho cái đất nước mà rốt cuộc rồi là làm xấu đi cho đất nước không những cái lời tổng thống trump mà tôi bị nghe tôi bị nhớ hết đó chứ không phải không đâu rồi bây giờ TV cho thêm uh, mấy cái này thì TV 256 nói rồi nhưng mà vẫn phải tiếp tục nói hoài đối với thằng cộng sản là mình phải tiếp tục nói hoài thôi những cái cô giáo Việt Nam mà phải đi qua bằng cái con sông này nữa đi qua bằng cái bao ni lông trùm hết người đây nè rồi có người mà lội giỏi rồi cái cái ờ, cái đi đi qua sông để mà đi học đi dạy học mà trong khi thì cái cái chế độ nó rất là tàn nhẫn nó xây xây dựng gọi là tượng đài mà nghìn tỷ một cái chế độ như vậy làm sao mà mà sống sống được khốn nạn như vậy đó những trẻ em mười mấy trẻ em mà phải đi trên một cái dây cáp như vậy mà trong khi nó xây dựng tượng đài là 1.400 tỷ nó lên tới 7 triệu đô la 70 triệu đô la quý anh chị em tin tưởng được không làm sao chúng ta chưa thể chấp nhận người dân phải khổ sở như thế này Đây là những cái mầm non ưu tú của đất nước Là những cái thế hệ tương lai để mà có thể xây dựng cái Việt Nam tốt đẹp sau này Mà thế hệ tương lai mà phải ốm đói mà phải đi bằng những cái xe cáp như vậy Đi bằng cái dây cáp như vậy chúng ta có thể chịu nổi được không? Người Việt Nam nhìn thấy cái cảnh này có thấy cái đau thương cho dân tộc Việt Nam không? Những cái tên mà cầm quyền có thể nhìn thấy những cái hình ảnh này để mà lên án cái chế độ hay không? hay là tiền ờ, các ông cứ tham nhũng mà bỏ túi vào vào nhiều, cho nhiều càng nhiều càng tốt rồi để không có xây cầu cho các em để người dân phải phải khốn khổ như vậy các anh các ông có còn là lương tâm của một con người không mà để để những mầm non ưu tú của đất nước như gì phải khổ sở đi học như vậy các ông có trả lời được không các anh có trả lời được hàng ngàn cái tàu đánh cá của người Việt Nam như thế này bị ờ, bị tàu cộng nó đâm chìm không? Mà các anh cho là tàu lạ không? Tất cả lo do những cái thằng cộng sản Trung Cộng nó nó nó nó đâm chìm rồi các anh cho là tàu lạ. Nó bắt cướp tất cả những cái dụng cụ ngư của ngư nhân của của của người uh, ngư dân rồi nó tịch thâu cá của người ngư dân rồi nó còn bắt cóc những ngư dân Việt Nam nữa sang bên, tàu rồi nó đòi tiền chuộc nữa rồi nó đánh đập người rất là tàn nhẫn những ngư dân Việt Nam để người ngư dân Việt Nam hiện tại không còn cái bờ biển để mà đánh cá nữa ngư dân Việt Nam phải chạy qua bên Thái Lan chạy qua bên uh, Indonesia chạy qua bên Mã Lai để mà đánh cá rồi để bị bắt hàng trăm người bị bắt ở ở, ở nước người ta như vậy Và ngày nay sau khi mãn hạn tù rồi thì hiện tại có 55 người ở bên Indonesia họ mong muốn được ờ, vé máy bay để trở về Việt Nam các ông cũng làm ngơ nữa các ông gọi là đem con bỏ chợ thôi các ông hành xử như là một người phản bội tổ quốc thôi chứ không có yêu thương đồng bào của mình sự thật là như vậy đấy đó các ông hành xử phản quốc nè kỷ niệm 65 ngày thành lập quân đội nhân dân mà các ông làm như vậy đó các ông lấy những người người lính của Trung Quốc nè mặt mày của Trung Quốc nè rồi các ông tại vì quần áo nó cũng giống nhau thôi rồi các ông cho đưa những người Trung Quốc đó coi như là tưởng niệm kỷ niệm cái ngày thành lập ờ, quân đội nhân dân thấy không xin hưa xin hưa đát nét nè người ta đã đăng những hình ảnh rồi các ông copy hình ảnh rồi đưa vào cái đưa vào cái làm cái ngày kỷ niệm ờ, lễ thành lập quân đội nhân dân coi có được không? Toàn là dạy cho những người dân gọi là phản quốc. Toàn là dạy những người dân, dân phản quốc không à? Chịu không nổi luôn. Đó, Hồ Chí Minh là một tên gọi là giải phóng quân ờ, giải phóng quân ờ, nhân dân nè. Đó, từ Hồ Chí Minh là tên Hồ Quang đó. Đó, Việt Cộng nó đưa ra những cái hình ảnh như vậy đó. Ừ. bên trái là ta gián điệp giặc hồ tà quang mang ờ, lá cờ phúc kiến và việt nam ta làm cờ tổ quốc nữa nó có đề mấy cái chữ tàu đó chữ tàu dưới cái lá cờ đó toàn là dạy những điều mà phản quốc ờ, yêu ờ, yêu mến rồi là là lãnh tụ Hồ Chí Minh gọi là tháp 10 đẹp nhất bông sen rồi Việt Nam đẹp nhất có tên cáo hộ ông dạy dạy trẻ em mới vừa mới vừa lớn thôi mới vừa 5 tuổi thôi đã nhồi sọ vào vào bộ óc của trẻ em là phải yêu mến Hồ Chí Minh rồi thì Hồ Hồ Chí Minh là một tên ờ, gián điệp tàu mà yêu mến như vậy rồi chẳng khác nào mà dạy dạy người trẻ em làm những cái việc mà phản quốc nó dạy tất cả những người trẻ em đều hành động xử như là một người phản bội tổ quốc không biết yêu nước là gì hết rồi thử hỏi làm sao mà không có không có mà mà mà suốt mấy chục năm sống với cộng sản làm sao mà có thể thoát ra được. Mấy cái này tivi nói rồi nhưng mà vẫn muốn nói lại thôi. Hãy nghĩ chính mình xem mình có bị nhồi sọ hay không. Có phải khi còn nhỏ đã dạy Hồ Chí Minh là thần tượng? Có phải khi đọc báo chí, nghe đài, xem TV toàn là của đảng? Đến giờ này chưa có một cái báo chí của tư nhân nữa. Nó nói nó có 900 cơ sở truyền thông chứ sự thật ra không có một cái cơ sở truyền thông nào của tư nhân. Nữa. Thứ ba có phải ra ngoài gặp hàng triệu biểu ngữ từ Bắc xuống Nam không? Biểu ngữ quốc gia của người ta không có một cái nữa còn nó có hàng triệu biểu ngữ như vậy nó dăng khắp nơi mọi nơi hết để nó đầu độc tinh thần của người dân có phải vào trường điều dạy uh, chính trị mát lê rồi được uh, mới được vào đoàn vào đảng không đó nó dạy người người trẻ em của mình để được vào đoàn vào đảng đó nó nhồi sọ vào chính trị mát lê đó thứ năm có phải đi đâu cũng thấy tượng đài chế độ tuyên truyền không toàn là những tượng đài tuyên truyền Hồ Chí Minh rồi ờ, Lenin rồi tất cả những những những người mà cán bộ cộng sản mà đến những người mà tội ác với dân tộc Việt Nam như là Lê Duẩn hoặc là Trường Chinh rồi đó nó cũng nó cũng đưa ra lên ờ, có cái tên đường Lê Duẩn tên đường Trường Chinh có phải mỗi ngày đi buộc nghe loa hợp loa phường không cái loa phường đó thế giới người ta bỏ lâu rồi không có ai mà dùng mà mà tại vì nó vi phạm quyền con người con người cần được nghỉ ngơi chứ không phải con người ờ, bị phải lúc vào phải phải nghe những cái lời mà mà thô bỉ như vậy đâu thành ra đó nó vi phạm người quyền con người rất là trắng trợn về về cái loa cái cái loa đó mà đến giờ này rồi đó cái loa vẫn còn gọi là chưa có bỏ chỉ cần bị dính trong một sáu, sáu điều này thì mình phải tự hiểu mình là đã bị làm một người máy robot để mà bảo vệ cho đảng cộng sản nữa từ đó sẽ hiểu rằng chính bạn là người bị nhồi sọ hàng chục năm qua chẳng ai muốn tranh cãi với hạng người robot này thiệt TV256 TV nói thiệt là thầy chạy luôn nó không thể nào mà tranh cãi được với hạng robot cái hạng robot chỉ có biết chửi chửi rủa không à chỉ có biết chửi rủa nhục người mạ người khác mà không bao giờ mà có thể có cái tư duy để mà phản biện được nếu bạn can đảm trả lời không với sáu câu hỏi trên tôi sẽ sẵn sàng tranh luận với các bạn nếu mà các bạn mà trả lời sáu câu hỏi này là không mình không có bị như vậy thì chứng tỏ là mình có cái tư, tư duy tranh luận thì mình mới tranh luận được chứ chứ mình trở thành một người máy robot ai muốn tranh luận với mình phải không tại vì cái đầu óc mình bị bị đầu đập bởi sáu điều này như thế này nè mà trong các nước khác người ta không có trong khi nước mình đó mà mình tới, tới hồi mình nói họ đậu, bị đầu độc họ không chịu họ không chịu mà rốt cuộc biết bao nhiêu người người ta đã chuyển hóa người ta người ta rời bỏ cái chế độ và người ta có cái nhận thức được rằng là người ta đã bị đầu độc và người ta lên tố cáo cộng sản hàng ngàn người như vậy hàng ngàn người vẫn đã hiểu ra và và đứng về cái phía kia để mà chống lại những cái tên phản quốc như vậy đó cái đau thương cho dân dân tộc Việt Nam là xây tượng tên giặc Hồ Quang để mà bắt dân để nhận vật làm cha già dân tộc thật là mình không hiểu nổi luôn làm sao mà cha của một cái dân tộc được biết bao nhiêu tiền nhân sanh trước ờ, Hồ Chí Minh nữa chẳng lẽ điều gọi ờ, là cha sao khốn nạn nếu mà làm cha thì là loạn luân bà nó rồi cha của mọi cả một dân tộc thì loạn luân rồi nhưng mà không Hồ Chí Minh mẹ nó, nó là một người tạo thành ra nó không có loạn luân được thành ra nó khôn như vậy đó nó làm bác của cả một dân tộc cũng là loạn luôn luôn mà rốt cuộc nó là người tàu thành ra nó làm bác là ok không có loạn luôn thành ra người tàu họ đã chuẩn bị trước như vậy rồi thành ra họ kêu là dân tộc Việt Nam phải tôn sùng nó lên là cha già dân tộc hoặc là kêu nó bằng bác thì là ok không có sao hết nhưng mà sự thật đó cái ở đây TV256 muốn vạch ra một cái điều mà đau đớn nhất làm cho cái dân tộc khổ sở Việt Nam phải khổ sở cho đến ngày hôm nay luôn là cái chủ trương việc giết việc của Hồ Chí Minh nó làm cho con người ta Việt Nam chia rẽ rồi là tận cùng luôn người Việt với người Việt rồi là đánh nhau tận cùng luôn vì cái vấn đề mà mà nó chủ trương việc giết việc đấy là nó đã ra lệnh rồi là pháo kích vào vào người dân ở Sài Gòn nó không cần phải là pháo kích vào nhà lính đâu tất cả đều vào nhà dân hết á nó pháo kích rồi nó thảy lựu đạn vào rạp hát cũng như rạp hát cẩm vân rồi mà tv 256 thời mà nhà cũng gần cái đó mình đã biết rất là rõ rồi nó chôn sống đồng bào huế vào năm 1968 mậu thân đó. rồi nó đặt mìn xe đò đó. người ta đi xe đò là nó lật mìn để mà giết những người hành khách thôi những người hành khách là người dân chứ là cái gì nó chôn sống những người ờ, mẫu thân Huế rồi nó thực hiện cải cách ruộng đất ờ, nó, nó giết hại 500.000 người ở 500.000 người Việt cải cách ruộng đất đến thời năm 1950 ờ, ừ, mấy đó tất cả đều là chủ trương người Việt giết người Việt hết chỉ có một cái tên mà giặc tàu nó mới, nó mới chủ trương là người Việt giết người Việt như vậy trong khi cái dân tộc, dân tộc Việt Nam rất là hiền hòa mình không bao giờ mình mình nghĩ mà mình giết người Việt như vậy nhưng mà khi mà anh ra chiến trường thì anh được lệnh thì anh phải thi hành thôi mà anh không thi hành thì kẻ trên có thể là là giết anh thôi chứ cá nhân của người Việt thì mình thấy được cái điều đó là mình ác mình mình biết mình làm việc đó ác nhưng mà phải thi hành mệnh lệnh thôi cái khốn nạn là vậy đó chính vì cái vấn đề mà chủ trương việc giết việc thành ra nó có cái sự căm thù giữa người cộng sản và người quốc gia và nó có sự mừng căm thù rất là rất là sâu sắc khi mà nói về vấn đề mà cộng sản quốc gia nó căm thù kinh hoàng luôn cái thằng cộng sản đó, nó căm thù ghê lắm qua cái cái ngôn ngữ mà nó nó mình mình thấy được những cái ngôn ngữ mà mình không bao giờ mình có thể tưởng tượng được nó giống như là một người máy robot thôi hễ mà ai mà chống lời cộng sản thì nó cho là phản quốc phản động mà trong khi nó phản quốc là nó không biết đó đây là hình ảnh của tất cả những nhà yêu nước nè Nguyễn Bắc Triển nè Trần Anh Kim Trần Quỳnh Di Thức nè rồi ờ, Dũng nè rồi bác sĩ Hồ Hải nè rồi Trần Trần Thị Nga nè rồi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè đại khái ừ. tất cả những người này là những người đấu tranh đang bị giam cầm hàng ngàn người đang bị giam cầm chứ tôi không nghĩ vài trăm đâu đối với cái chế độ cộng sản này là nó nó bưng bít tin tức mà chúng ta không thể nào chúng ta biết được biết bao nhiêu người không có tên tuổi bị giam cầm cũng vì đấu tranh cũng vì ờ, đòi hỏi cái công bình đó chúng ta thấy không Hồ Chí Minh mà khi là còn tờ là Nguyễn Ái Quốc thì bằng thất cà vạt không sau này đó, Hồ Chí Minh thì là bốn túi là bận toàn là đồ đồ gọi là nó gọi là đại cán của tàu không đó vậy là Hồ Chí Minh là ai đó báo chí trên báo thanh niên nè đăng cái hình cái lá cờ ở trong cái dòng đỏ đỏ đó lá cờ sáu ngôi sao của tàu đó đây là những cái hành động phản quốc đó hành động phản quốc mà được đăng trên báo Thanh Niên. Đó. Ngày ai ai là người đem cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến vô làm cờ cờ của Tổ quốc kìa. Đó là Hồ Chí Minh chứ còn ai nữa. Đến giờ này người, người người ta không bao giờ người ta dám tiết lộ ai là người đã mang cái lá cờ Phúc Kiến đó cái đảng cộng sản nó giấu nhẹm gọi là không có nói ai là người đang mang cái cờ phát kiến phúc kiến để mà làm cờ nước nó cũng đưa ra cái giả thuyết là của lê quang sô rồi của nguyễn hữu tiến rồi nhưng sự thật ra tất cả đều không phải chỉ có hồ chí minh thôi mà nó là dám nhẹm nó nó không chứ cho hồ chí minh là người <laughs> đem lá cờ mà bây giờ nó cũng không không có biết ai là người đem cá cờ hết nó giả vờ thôi nó giả vờ nó không biết ai là người đem lá cờ ờ, phúc kiến làm cái lá cờ nước nhưng mà sự thật ra nó là hồ chí minh hồ chí minh đem cái lá cờ mập sao vàng này nè không làm cái cờ nước đó. bảo đảm như vậy trăm phần trăm luôn đó. đó rồi ai là ra người lệnh mà đập phá những bia tưởng niệm của đồng bào ờ, vượt biên này đồng bào vượt biên vượt biển ở ba lô bu đông là cả trên năm chục ngàn người đó mà bây giờ người ta lập tượng đài rồi đó là nó đục lỗ như vậy đó. cái này là trần đức lương đó tội ác của trần đức lương đó Đúng không kêu cái những người nói lấy cái cái vấn đề mà ép buộc ngoại giao nó để mà kêu ờ, đập phá cái bia tưởng niệm của đồng bào tại vì đồng bào bây giờ về hết rồi đồng bào đi định cư khắp quốc gia hết rồi bây giờ chỗ này thì ờ, đồng không có thôi chứ không có ai ở hết người tha hồ nó muốn đập thì đập thôi nó nó sợ để cái di tích lại ừ, ngàn đời sau người ta sẽ thấy bởi nói nó thương đồng bào ta chỗ nào đó, đây nè bốn người nè ờ, bốn bốn người tử từ nè hồ duy hải nè lê văn mạnh nè nguyễn văn trưởng nè Thấy không đặng văn hiến nè bốn người này Bây giờ vẫn còn nằm trong tù Nó đói hoài đến những người này đâu Nó coi những người này là là, là cũng, như không phải là là là con dân của nó trong khi nó làm chủ tịch nước nó chỉ có biết ký một cái lệnh ăn xá thôi nó chỉ một cái chữ ký của nó thôi bốn người này được thả ra rồi trong khi không có đủ bằng chứng để mà xử tử người ta thì phải thả người ta chứ đâu có thể nhốt người ta hàng chục năm tù như vậy được chỉ có một cái chế độ nó tàn nhẫn nó bất lương đó nó phản bội tổ quốc nó mới hành xử như vậy thôi đó bốn người phụ nữ yêu nước nè Quỳnh Thục Vi nè Trần Thị Nga nè Nguyễn Hoàng Vi nè Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè đây là bốn người phụ nữ yêu nước thì nó đang nó giam cầm vì những người phụ nữ yêu nước này họ đều có những con nhỏ hết nghe họ sẵn sàng họ hy sinh để họ đấu tranh cho một Việt Nam được à, tự do được được uh, phát triển họ là những người yêu nước không đấy chứ mà rốt cuộc họ bị bắt bỏ trong tù còn những thằng phản bội tổ quốc đây nè lúc mà Nguyễn Phú Trọng đi qua Tàu để ký nhiều hiệp ước thương mại đó ngay cả với VTV One nó cũng để cờ sáu sao như thường ở TV không nói là cô cô xứng công viên này nè không? VTV ờ, vào ngày 14 ờ, tây 4 tháng 10 nè năm 2011 này cô đưa cái hình ảnh nữa là với người mình người ta sáu sao mình một sao rồi coi như mình trở thành một cái sao nhỏ của người ta thôi phải không ai tác là tác giả là cờ sáo sao gì Nguyễn Phú Trọng chứ còn ai nữa nó là người quyền hành nhất thôi nó là vua mà đơn giản như vậy thôi đây là Nguyễn Phú Hòa Trọng nè các em rồi đi tiếp tập Cận Bình nè hình ảnh này có lâu lắm rồi chứ không phải không các em nhỏ thì thì thì đó là Nguyễn Phú Trọng không ai ra lệnh thế thì cái những cái hành động phản quốc của Nguyễn Phú Trọng đừng có tưởng là người dân không biết đâu chế độ của ông bắt buộc phải ra đi và ông là sẽ người bị xử trước Thấy không nhưng mà sao Trần Đại Quang TV nói rồi đó TV đoán như vậy thôi Thấy không TV đoán dựa theo cái câu sấm đó ừ. sao Trần Đại Quang phải là Nguyễn Phú Trọng đó đó chữ G nè đột ngột rớt xuống đó Nguyễn Phú Trọng bắt Bùi Trịnh Sơn Thanh bằng mọi giá rồi nói là đầu thú tại Việt Nam này khốn nạn một cái người mà à, chủ tịch nước như vậy mà vẫn còn cầm quyền được nó đau thương cả dòng dân tộc này thấy không một tên mù mà dẫn, dẫn dắt tất cả những người đi bắt phải bịt mắt mù theo ổng hết người này bịt mắt người kia cho đừng có thấy đường đến hết thế kỷ này cũng không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa đó là lời nói của Nguyễn Phú Trọng đấy. bởi vì người ta nói ông mù rồi ông mù rồi ông lú rồi mà ông đâu có biết đâu chỉ có những người lú lẫn mới nói là tổng bí thư là người miền Bắc là phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực một câu nói mang đầy tính chất kỳ thị vùng miền của tổng bí thư nhờ thế tổng Nguyễn Phú Trọng trở thành ứng viên duy nhất cho nhiệm kỳ 2 nữa năm 2016 à, đến à, năm 2020 thấy không mà ổng nói rằng đó ổng chỉ làm nửa nhiệm kỳ là tới 2018 thôi quý anh chị em có nghe không có nghe ổng nói nửa nhiệm kỳ không cá nhân tay của TV nghe rõ ông nó làm chỉ nửa nhiệm kỳ rồi ổng từ chức thôi tại vì ổng lớn tuổi rồi người ta đã 65 tuổi là người ta đã không được ờ, làm gì giữ những cái chức vụ gì rồi Đằng này ổng lên tới 73 tuổi rồi Mà bây giờ ổng làm nhiệm kỳ 2 năm nữa Là đến 18 là dứt Mà đến 18 đây vẫn vẫn còn Coi ổng nói láo tàn bạo không Bây giờ là 19 rồi Ổng đâu có từ giả cái chức tổng bí thư của ổng đâu Mà ổng còn kim luôn cả chủ tịch nước nữa lấy cái việc mà đường ờ, đến đường tăng là đường tam tạng đó tam tạng mà đi thỉnh kinh đó thì cũng phải hối lộ nữa coi ông có biện minh không ông biện minh cái quốc nạn tham nhũng của ông là là như thế thì làm sao mà mà ông việc tham nhũng được ông việc tham nhũng chỉ là nói nói láo thôi một người người ta viết một cái câu chuyện về đường tăng thì đâu phải lấy cái một người đó để là mà làm bằng chứng để mà biện minh cho cái quốc nạn tham nhũng của mình mở miệng ra mình mà biện minh một cái, cái chuyện tầm xàm như vậy mà một người chủ tịch nước mà như vậy rồi nhục mạ cả tôn giáo phật giáo nữa ông nói bước chân vào nước phật là cũng phải hối lộ nữa ông, ông nhục mạ tôn giáo như vậy lấy cái dụ mà đường tăng ờ, đi hối lộ mà nói thiệt cá nhân tv hai năm sáu cũng đọc qua cái tây du ký cũng không nhớ là đường tăng ờ, đi hối lộ chỗ nào nữa mà dẫu cho có đi ông cũng không có được quyền mà ông lấy cái câu đó để mà ông ông biện minh cho cái quốc nạn tham nhũng được cái câu đó nó chỉ là một cái câu chuyện của một người ờ, ta sáng tác thôi mình không thể nào mà biện minh cái hành động quốc nạn tham nhũng quốc nạn tham nhũng là nó thuộc về cơ chế là cái cơ chế nó phải bị dẹp trừ phải bị dẹp bỏ thôi cái cơ chế không có minh minh bạch cái cơ chế đó là nó không có tam quyền phân lập thành ra nó không kiểm soát được thành ra nó gây ra cái tam quốc nạn tham nhũng thành ra cái cơ chế cái cần phải bị uh, bị dẹp trừ đi vứt bỏ và sọt rác đi đơn giản thế thôi đó đổ bắt nào ném chuột mà lại không vỡ bình đó nên nó là con chuột có cái đuôi dài thon đấy nè đó nó núp sau bình đó rồi thử ném nó nổi không muốn ném mà trúng Nguyễn Phú Trọng là phải làm vỡ cái bình là đúng rồi vỡ cái bình là bình đảng cộng sản đấy nè mà ông đâu có muốn rồi là đảng cộng sản bị tiêu diệt đâu nhưng mà ngày hôm nay nó khác rồi để tivi coi coi ha tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông có thoát qua khỏi cái khỏi khỏi cái cuộc xuống đường vĩ đại này không thiệt đó với khoảng mà bốn ngàn mà bốn ngàn mà mà ký giả rồi truyền thông quốc tế rồi phóng viên bốn ngàn như vậy bốn ngàn người như vậy ông thoát nổi không người dân sẽ xuống đường vĩ đại tôi vi nghĩ như vậy người dân sẽ có cuộc xuống đường vĩ đại Thấy không? miệng của ông tổng thư, bí thư phú trọng nè ở uh, ờ, vtc nè news nè tổng bí thư nói nè bí thư kim chủ tịch thì to quá ai kiểm soát ông ông nói vào ngày chủ nhật 10 tháng 5 2015 vào lúc 8 giờ 56 phút nè đó bằng chứng lịch sử như vậy làm sao mà ông có thể ông cãi được ông nói là ông, ông nói là mấy cái chủ tịch uh, chủ tịch tỉnh ờ, tổng bí thư tỉnh rồi đó và, và thành quỷ rồi đó, chủ tịch đó mà bây giờ đó ổng là lên cái chức mà vừa tổng bí thư mà vừa chủ tịch nước nữa cái đó còn kinh hoàng hơn nữa nó lớn hơn tình cỡ nào nữa mà mà ổng là mâu thuẫn như vậy mà quý anh chị em vẫn chịu đựng được chứng tỏ là cái đầu óc quý anh chị em bị nhồi sọ nhiều quá rồi chị thành ra cỡ nào cũng chấp nhận cỡ nào cũng chấp nhận tin vào cái cái người cầm quyền của cái đảng coi các đảng là tổ quốc coi ông trọng giống như là một người tên mà thần thánh như đó để mà tôn sùng cá nhân đó hồi xưa thì mấy anh em rồi tôn sùng Hồ Chí Minh thì bây giờ chúng tôn sùng Nguyễn Phú Trọng thì cũng vậy thôi Nguyễn Phú Trọng thành một con người vĩ đại mà nó vĩ đại mà làm cái chuyện mà tàn ác với người với Trần Đại Quang bằng chứng rõ ràng như vậy. các anh dám thông tin tổng bí thư phải là người bắt phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực mà ổng nói người ta thì không tham vọng quyền lực nhưng mà cá nhân ổng thì tham vọng quyền lực được biết bao nhiêu mà điều mà ông tác vào mặt ông ông xỉ vả vào mặt ông mà các anh em ở trong nước vẫn là thinh lạ lùng nhé đến nỗi mà tàu lạ mà nó quen luôn nó quen đâm chìm tàu cá của Việt Nam nữa mà nó không có bao giờ nó bị Việt Nam mà phản bác hoặc là là đánh lợi mà mấy mấy trăm ngàn lần như vậy rồi cả, cả, cả ngàn lần như vậy rồi chống ừ. tham nhũng khó vì ta tự đánh ta mời miệng mà ông nói như vậy đó mà mấy anh chị em cũng không suy nghĩ ra là ông ông nói chính là ông đó ông là một người tham nhũng nó thành ra ông nói là ta tự đánh ta nên nó khó lắm ông tố cáo ổng đó mà mấy anh chị em làm báo cũng làm thinh không dám nói tại sao ông Nguyễn Phú Trọng nói những cái lời như vậy mấy anh phân tích đi tại sao mấy anh làm báo mấy anh không dẫn phân tích là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng ông nói như vậy là chứng tỏ là ông tự đánh ông à ông trả lời cho chúng tôi biết tại sao ông nói ông tự đánh ông làm sao làm báo gì mà các anh chẳng chẳng lẽ các anh không có đủ trí khôn để mà nói được những câu nói đó à? anh không có đủ trí khôn để mà ông anh chất vấn lại ông, ờ, ông Nguyễn Phú Trọng là nói các ông tại sao nói là khó vì là ta tự đánh ta chẳng lẽ ông cũng tham nhũng luôn mà tại sao ông nói là ông tự đánh ta làm sao ông trả lời giùm đó Nguyễn Phú Trọng mình làm nhà báo mình phải ngay ngay ờ, ừ, mình phải đi chính chính đàng hoàng chứ làm nhà báo gì mà kỳ vậy làm mà cáo mà biết biết ông Nguyễn Phú Trọng nói câu này rồi thôi vậy, à. không cần phải chất vấn à cái làm kiểu báo của các anh là kiểu báo uh, su nịnh đó. kiểu báo nó vứt đi thấy không Ông góp ý à, ông ông góp ý về bản hiến pháp đấy ổng nói là những người mà đòi đa đảng á đòi bỏ điều bốn hiến pháp đòi ờ, đa nguyên đa đảng đòi tam quyền phân lập Ờ, phi chính trị hóa quân đội à, việc mà khiếu kiện đó biểu tình nữa cũng không được nữa nha là ký tên mà tập thể là cũng không được nữa có thể được quy vào suy thái tư tưởng đạo đức lối sống trời ơi một cái người mà mà nói những điều đó mà tại sao các anh chấp nhận được mà các anh không phản biện lại được trong khi cả thế giới người ta đang người ta đang có cái tiến trình đa đảng để mà mà cách đất nước người ta mới chống tham nhũng được người ta mới giàu có được rồi rồi người ta có tam quyền phân lập nó mới kiểm soát được không có ai mà mà mà quá thực thực quyền cái thực quyền độc tài nó gây ra cho đau khổ cho đất nước rồi người ta có khiếu kiện mà được ký tên tập thể còn ông là ông không chịu ông muốn là phải cá nhân thôi hiểu không rồi ông nói quyền biểu tình nữa toàn thế giới người dân đều quyền biểu tình hết bản hiến pháp của Việt Cộng cũng nói là quyền biểu tình nữa nằm điều 25 á rốt cuộc không có à. suy thái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nó coi những cái người này đó mang lại những cái điều mà tốt đẹp cho quê hương thì cũng coi là suy suy thái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thứ ở một người mà nói hơn nhận định như vậy đó mà các anh đưa lên làm chủ tịch nước rồi các anh cũng phải văn lệnh nữa mà sự thật ông đâu có ai bầu ông đâu ông tự đưa ông lên thôi đúng không ông, ông không có biết xấu hổ là vậy đâu mà ông coi như là ông được người dân tín nhiệm mà một trăm phần trăm vậy đó khốn nạn như vậy đó thôi bây giờ tivi mệt quá rồi phải không con chuột đầu đàn nữa nè đó tổng bí thư bắt được ờ, trịnh xuân thanh bằng mọi giá đây là cái bằng chứng cho quý anh chị em thấy đó phải không tv nghĩ là tv uh, chấm dứt cái, cái cái cuộc nói chuyện uh, bây giờ là cũng ok rồi phải không đó cho quý anh chị coi lại tất cả những hình ảnh đó. nhớ nha quý anh chị em TV chỉ nhắc nhở thôi quý em thấy rảnh rỗi thì cứ xuống đường xuống đường đòi lại những gì mình đã mất các anh chị em phải nhớ rằng là khi mà các anh chị em nghe cái clip này đó TV cũng hy vọng rằng các anh chị em phải trên 12 tuổi đối với TV 12 tuổi mà vào chơi ở trên internet là đủ trí khôn rồi đừng có thấy những cái clip này TV 256 kêu gọi xuống đường là kể như là là các anh em ờ, đổ tội cho TV 256 trở thành những đứa con nít nếu mà đổ lỗi với T256 là các anh em nghĩ rằng các anh em con nít là cỡ khoảng 11, 12 tuổi, 10 tuổi, dưới 12 tuổi. Nói thiệt đó, dưới 12 tuổi bây giờ nó cũng đã khôn lắm rồi. Cái này nó nó chỉ là được cái quyền tự do ngôn luận cho TV256 thôi. Hiểu không? TV thấy đây là một cái thời điểm mà các quý anh chị em cần phải xuống đường biểu tình. Không cần không cần phải đợi đến ngày 27 28 thầy xuống đường ngay ngày hôm nay thiệt đó xuống đường ngay ngày hôm nay khi mà chúng em chị đồng TV 256 không cần là phải là là tổ chức biểu tình rất là lớn rầm rộ tự cá nhân mình đó mình cảm thấy mình xuống đường được thì mình xuống đường cái năm ba người cũng được mà nhiều cái năm ba người nó kết hợp thành cái năm ba người đúng không mình sợ mình biểu tình bị bắt bị bắt hợp pháp thì mình cứ biểu tình được năm người thôi dưới năm người thôi sự thật là cái biểu tình đó, nó đã ghi trên ờ, hiến pháp cái điều 25 hiến pháp mà người công dân Việt Nam có quyền biểu tình mà đâu có thể nào mà mà đến lúc mà các anh em đi xuống biểu tình rồi cái bị bắt bớ rồi nói thằng nói thằng TV256 nó suối đó mình phải đủ can đảm mình phải đủ can đảm mình nhận lại mình nhận cái trách nhiệm của mình trước trước toàn dân trước đất nước chứ không phải mình nói mình bị người này xúi dục kích động TV256 chỉ nói cho những người lớn thôi các anh em thấy mình lớn hơn 12 tuổi thì nghe thì được thì nghe đừng có khi bị bắt rồi nói là tôi bị uh, uh, kích động xúi dục mình lớn tuổi rồi mình phải biết cái trách nhiệm của mình còn mình sợ quá thì mình ờ, đắp chân mình nằm ở nhà đi đừng có nói người này xúi dục người kia xúi dục TV 256 có quyền tự do ngôn luận của TV 256 dù là TV 256 ở nước ngoài rồi nhưng mà đó là cái trách vụ của một cái người công dân Việt Nam dù ở nước ngoài dù ở bất cứ nơi chốn nào cũng đều có cái trách nhiệm đối với quê hương của mình và cái điều đó là TV 256 phải lên tiếng thôi đừng có bị bắt rồi cái đó là TV 256 suối nha nhưng mà sự thật nếu mà các anh chị em mà bị bắt mà nói mà TV 256 suối TV cũng chấp nhận không sao hết đó đâu phải là mình nói những cái gì mà mà ai cũng nghe theo được mình đâu bởi vì mình mà làm tội thì mình phải nhận phải biết anh hùng một tí và mình không phải mình phải có cái bản lãnh để mình phản bác lại mình nói đây là tôi không có tội gì hết đó. đây là cái tấm lòng yêu nước của tôi các ông mới là cái tội đó các ông mới là phản phản bội tổ quốc đó đơn giản như vậy thôi tại sao mình không dám nói những cái gì mà do cái lòng yêu nước của mình thể hiện thà là mình ở nhà mình trùm mền còn mình đi ra đường rồi thì mình phải chấp nhận mình có bị bắt thì mình cứ nói thẳng do cái tấm lòng yêu nước của mình chống là những bọn phản quốc chỉ vào mặt nó chắc anh nó mới là phản quốc đó tại sao các tại sao không dám hành xử đó con người mà trước sau cũng chết một lần thôi Đúng. Tại sao phải sợ khải khi mà chết cho quê hương như vậy? Các anh em trong nước nói là TV256 hèn không dám về nước chiến đấu. Được, không sao. TV cũng chấp nhận mình hèn vậy. Cái vấn đề là mình không đủ điều kiện thôi. nếu mà mình hèn đó mình không có vượt biên đâu vượt biên là giữa cái sống và cái chết đó. phải có những người can đảm nó mới làm được những chuyện đó chứ không phải là tất cả ai cũng làm được chuyện đó đâu hỏi đi tất cả những người vượt biên vượt biển đi hỏi coi họ có lòng can đảm không nếu mà họ không có lòng can đảm họ không thể nào họ vượt biên được hết á để mà mà thấy những cái đau thương như vậy á trong khi đó mình không biết là mình phải nói tiếng gì nữa mình vượt biên mình ra khỏi Việt Nam rồi mình không biết mình nói tiếng gì nữa rồi mình không biết nhà mình ở đâu nữa rồi mình không biết mình có có mền có quần áo rồi mình sống như thế nào nữa rồi mình có biết mình có bị hải tặc không rồi sống biển không và biết bao nhiêu người đã chết ở đại dương rồi người ta ước lượng lên con số là 500.000 người đã chết ở đại dương rồi cái bốn người vượt biên là có một người phải bị chết rồi biết bao nhiêu bạn bè của TV256 cũng bị chết rồi bốn người vượt biên mà có có một người chết rồi đấy một cái tàu đi đánh đi đi vượt biên có thể là bị là cả hai ba chục lần ờ, bọn mà cướp biển Thái Lan nó hành hạ mà sống mà mình không có biết cái ngôn ngữ mình là ngôn ngữ gì mà mình sống bằng một cái bà hai bàn tay trắng như vậy để mà xây dựng lên cuộc đời nó đau thương lắm chứ đâu phải là mà mà lý do gì mình bỏ nước ra đi có mấy ai mà được đồng tiền đâu đừng có nghe đồn tivi nợ 260 vô trong tại trại thì nạn thấy ai cũng nghèo hết á người ta đi vì cái cái cái cái, cái muốn cứ được cái tự do thôi người ta không thể nào người ta sống ở trong một cái đất nước mà người ta không có quyền, được quyền lên tiếng người ta không có được quyền nói chuyện hãy nói cái gì cũng bị bắt hết á một cái nước nước mà, mà tự không có tự do ngôn luận như vậy làm sao mà người ta sống nổi chứ không phải ai mà sung sướng mà rời khỏi cái quê hương của mình hết á quê hương mình mà ai lại không thương không mến nhưng mà chỉ cái chế độ nó nó tàn ác quá đó nó tàn ác quá nó làm cái cái con người mình phải phải ra đi thôi sự thật không có ai mà muốn ra đi khỏi cái quê hương của mình tất cả những cuộc ra đi đều là bằng nước mắt hết đó bằng cái sự trả giá hết đó Người này chết, người kia chết, người nọ lưu lạc Không có gặp mặt nhau Cả một dân tộc bị đau khổ như vậy Mà trong suốt mấy chục năm trời như vậy Cái chế độ này phải ra đi Cái chế độ này chắc chắn nó phải ra đi trong năm nay Trong, trong một vài tuần nữa trong một vài tuần nữa có thể TV tin tưởng như vậy trong một hai tuần nữa thôi ngày ngày sẽ tới rồi nó tùy thuộc vào những anh chị Việt Nam nó tùy thuộc tất cả những người con dân Việt Nam phải biết rằng vận mạng của cái chế độ cộng sản này nó sắp sụp đổ vận mạng của nó sắp tới rồi phải biết đó là những điều mà TV256 mong đợi TV chỉ nhớ rằng là TV mong đợi một người tổng thống như vậy TV không có cần một người tổng thống phải mang quân đội hay là cái này đến để mà cứu giúp Việt Nam không bao giờ tôi có sự suy nghĩ như vậy khi mà TV256 mà thấy Tổng thống Obama mà thoái thoát cái trách nhiệm của mình là TV lên tiếng phản bác Obama TV viết những cái bài rồi là, là lên án Tổng thống Obama là không không có biết rõ cái trách nhiệm của mình khi mà Việt Cộng mà nó nó ông Obama ông muốn là mời họp gọi là mười mấy người hai mươi mấy người đó mà Việt Cộng nó gửi lại có ba người thôi mà Obama không có lên tiếng không dám lên tiếng đó là những cái cái cử chỉ mà rất là hèn hạ của một người tổng thống thoái thác cái trách nhiệm của mình mà TV không cần à, khi mà anh có người Mỹ đó ở đây cái dân tộc Mỹ nó có cái dân tộc tánh rất rõ ràng là người Mỹ đó, khi mà thấy sai trái là phải lên tiếng cái dân tộc Mỹ nó hay chỗ đó trong khi đó Obama muốn gặp những người đại diện dân chủ là mười mấy người, mười sáu người hay là hai mươi sáu người bây giờ không nhớ nhưng mà rốt cuộc nó đem lợi có ba người nó cho ba người được vào thôi rồi Obama cũng làm thinh nè đó là một cái sự hèn hèn của một tổng thống không dám lên tiếng những điều sai trái mà mình thấy như vậy là mình phải lên tiếng liền trong khi đó Obama cứ nói là các bạn ơi các bạn hãy đứng lên trên, trên cái đôi chân của các bạn làm sao mà Obama biết rằng là chúng tôi không đứng trên đôi chân của chúng tôi biết bao nhiêu người đứng đứng lên từ mấy chục năm nay rồi từ Lê Quốc Quân mà mà từ Trần Văn Bá từ Hoàng Cơ Minh bao nhiêu nó giết hết rồi biết bao nhiêu người biểu tình bị bắt hết rồi tại vì cái chế độ nó quá tàn độc mà người ta đã đứng mấy chục năm nay rồi mà đứng lên không nổi Ông kêu người ta đứng lên là cái gì? Tại sao ông không có hành xử theo một cái người bản chất của một người Mỹ khi mà anh thấy sai trái là anh phải lên tiếng tôi không cần anh phải nhúng tay vô cái vấn đề Việt Nam nhưng mà ít ra khi mà các ông thấy những điều sai trái các ông dám nói dám nói như tổng thống Donald Trump đó nói chủ nghĩa cộng sản của các anh là mang những điều tàn độc tàn hại cho đến dân tộc của các anh Tại sao Tổng thống Trump dám nói điều đó? Mà Tổng thống Obama khi xưa không dám nói điều đó. Bởi vì TV viết bài TV lên án Tổng thống Obama là vậy. Bắt người Việt Nam phải đứng lên cái đôi chân của mình mà trong khi thằng Cộng sản nó tàn độc như vậy. Mình đứng lên không nổi. Mà mình đâu có cần ổng phải giúp đỡ mình. Ổng chỉ cần cất cái tiếng nói là mình đủ rồi. Obama xin gọi là Cộng sản thả cho điếu cày Cộng sản vẫn tiếp tục không không tả biết bao nhiêu năm Obama cũng làm thinh à TV không thích mà cái kiểu mà nửa về như vậy mình là một người tổng thống mà mình kêu gọi thả điếu cày mà nó không thả điếu cày mình phải có áp lực với nó chứ không phải làm thinh à rồi sau này mới thả đĩa cày tôi vì không thích những cái cái cái hành những cái hành động của tổng thống Obama mà đối xử với dân tộc Việt Nam miệng thì mình nói là Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư nhưng mà mình không có làm cái gì hết á ít ra lắm mình phải mình phải biết chứ mình phải biết mình mình nói với những cái tên cộng sản mà nó cuồng tín như vậy nó đang hành hạ dân tộc Việt Nam như vậy tại sao mình làm tổng thống mà mình hèn quá vậy mình đến nước người ta mà mình không dám nói gì hết đi là mình thoái thoát cái trách nhiệm của mình cái trách nhiệm của mình là mình phải nói cái sự thật mình mình thấy làm sao mình nói như vậy thôi mình thấy cộng sản nó ác nó làm nó lường gạt như thế nào mình thấy mình phải lên tiếng người ta cần mình lên tiếng thôi chỉ có cách xuống đường thôi mà phải xuống đường ngay bây giờ thưa anh chị em không cần phải đợi đến ngày 27 28 đâu ngày 27 28 là cái ngày mà ký giả báo chí nó đầy ở trong đó rồi nó đầy ở trong cái hội trường ờ, để mà nó chụp ảnh của của hai người rồi để mà nghe, nghe ngóng tin tức rồi nó không có thì giờ để mà ra trước đồng bào ta đâu để mà chụp hình những cái thước phim để mà quay lên đâu các anh chị em phải xuống ngày hôm nay muốn xuống là xuống ngày hôm nay và quý anh chị em nên đánh là đánh những cái lúc mà nó không chuẩn bị đừng có đánh nhận cái lúc mà nó đã chuẩn bị hồi nào tới giờ đó tụi Việt Cộng mà nó chuẩn bị rồi các anh em làm không được với nó đâu tại vì nó quá tàn ác đi nó canh giận giữ từng nhà người đấu tranh hết á nó sẵn sàng nó bỏ những cái lực lượng nó canh giữ từng nhà người đấu tranh hết á Ừ, thành ra các anh phải phải làm những cái điều mà nó bất ngờ nhớ là chúng ta phải chiến thắng bằng những yếu tố bất ngờ mà khi bất ngờ thì chúng ta mới đánh được địch thôi nó giống như ngày mà chúng ta xuống đường vào ngày 10 tháng 6, tháng 6 đó là nó bất ngờ quá nó trở tay không kịp thì ngày hôm nay chúng ta phải tìm cách những cái yếu tố bất ngờ để mà đánh thằng Việt Cộng mà cái bất ngờ này nó rất là quan trọng tại vì hiện tại đó nó cũng cả đã có ngàn hàng ngàn ký giả đang ở Việt Nam rồi theo cá nhân TV TV256 nghĩ là ngày 22, 23, 24 là nó, nó hàng ngàn ký giả ở Việt Nam rồi và chúng ta phải xuống đường vào những ngày đó chứ không phải chúng ta đợi đến ngày 27 đâu ngày 27 là ký giả nó vô phòng họp hết rồi không có ai mà ở ngoài đó rảnh mà quay quay những cái cuộc biểu tình của chúng ta đâu rồi tha hồ nó đàn áp luôn nó đàn áp luôn cũng không ai biết hết á hiểu không cái khổ một cái đó là dân mình xuống đường đó là khi đàn áp tất cả thế giới không ai biết hết á khi mà người ta đã họp vào ngày 27, 28 đó, anh xuống đường đó, nó đàn áp anh, nó giết anh luôn, cũng chắc cũng không ai biết hết đâu có ký giả nào để mà quay các anh ờ, biểu tình ừ, đâu có ký giả nào quay các bạn biểu tình đâu không có tất cả ký giả là ba bốn ngàn ký giả là người ta chung quanh cái cuộc họp đó rồi thành ra đó nếu mà các anh mà các bạn mà trong nước mà biểu tình là phải biểu tình ngay hôm nay là là ngay cái lúc mà ký giả họ đông đảo nhất đây và họ đa, đang không có việc làm họ cần những cái hình ảnh để nói ra đây nói ra là Việt Nam là đang như thế nào đây họ đang cần những hình ảnh đó để mà đưa lên truyền hình của họ thì các anh uh, uh, là cái, cái cái cái đợi chờ ngày 27 là rất là vô lý hiểu không hãy thực hiện ngay ngày hôm nay cơ hội không có đến lần thứ hai đâu để đến lúc mà các ký giả người ta vào họp lại ngày 27, 28 rồi các anh biểu tình, các anh bị bắn chết mà không có một ký giả nào đưa tin mà biết hết. Họ sát hại cả bao nhiêu người họ cũng không biết hết. Giờ này các anh biểu tình ký giả mới biết đây. Ký giả nó chung quanh đó là nó săn tin là nhanh lắm còn đợi các khán giả mà vô hộp rồi đó 27 28 tây rồi đó các anh các anh em biểu tình là chỉ từ chết đến bị thương thôi nhưng mà thì TV cũng đồng ý thôi tất cả đều phải hy sinh hết á mình chết là cái chuyện đời hấp đó bình thường thôi không có gì hết á con người ta phải chết rồi không? nhưng mà chết cho cho quê hương là chết cái điều mà mình sung sướng nhất thôi không có sợ Đúng không các anh em biểu tình ngày 27 cũng sợ TV cũng đồng ý nữa TV không phản đối cái điều đó nếu mà các anh em thấy đúng là ngày 27 28 cá nhân TV không phản đối cá nhân TV vẫn ủng hộ lời kêu gọi của anh Benny Trương hoặc là của Tăng Thái hoặc là của tất cả mọi người TV 256 đồng ý điều đó đồng ý biểu tình ngày 27 28 nhưng mà các anh em phải nên cho tất cả báo chí Ờ, ký giả phóng viên biết là các anh em phải thực hiện ngay ngày hôm nay ngay ngày hôm nay nó quan trọng hơn lúc đặng mà nó có cái tiềm lực mà nó kéo dài đến ngày 28, 27, 28 tại ngày hôm nay là đã có nhiều ký giả nhà báo đã đến Việt Nam rồi còn đợi mà 27, 28 đó là nhà ký tất cả nhà báo ký giả vào họp hết rồi đó là lúc đó rồi lúc đó rồi các anh em biểu tình chẳng ai biết hết Việt Cộng có bao giờ nó đưa tên đưa tin lên báo chí đâu mà biết đâu quả mai là có những cái những người mà mà mà họ họ chụp mà lén lút rồi chắc gì mà tụi Việt Cộng nó lại không không không có bắt hết thì mới đưa lên mạng được thôi chứ không thôi thì nó cũng bắt hết trơn á phải ráng cái thực hiện cái cái cái cái yếu tố bất ngờ cái bất ngờ là cái quan trọng nhất để mà mà thành công Thủy TV muốn chia sẻ cái điểm quan trọng mà những người nhà báo là đã đến rồi hiện tại là đã, họ đã đến rồi chứ đừng đợi đến ngày đó đợi đợi đến ngày đó không có ai biết hết cái gì đó mình phải thực hiện ngay hôm ngày hôm nay đừng có để đến ngày mai rồi mình không có cơ hội mà trong khi Nguyễn Phú Trọng là nó đang đi ra khỏi nước để mà nó đi viếng thăm ờ, Campuchia nè rồi nó đi thăm qua Lào nữa rồi nó nói là ngày 26 tây nó không biết nó có về hay không nữa Nguyễn Phú Trọng đó nó nói 26 Tây không biết cái đó nó không biết nó có về nước hay không khang cổ rồi thưa quý anh chị em nha TV đang đang suy nghĩ để coi TV muốn nói gì để quý anh chị em đó mà mà TV256 nghĩ là cũng tạm đủ rồi có có gì thiếu sót thì TV sẽ sẽ nói trong ờ, cái clip sau à, ờ, TV xin ờ, thân chào quý anh chị em à, chúc quý anh chị em à, vui vẻ và thành công trong những cái cuộc xuống đường biểu tình sắp tới. Dạ TV kính chào nha.